bạn đã đến với kênh Si Ma Chào hôm nay mình sẽ chạy xe trên một chiếc xe Exciter 155 cho các bạn xem về một buổi sáng của Châu Đốc núi Sam Châu Đốc cho các bạn xem nha các bạn đây là đường số 5 đường số 5 của trung tâm thương mại oh, khoái Nga Mi hello chào dạ, khoái Nga Mi đây là đường số 5 nếu mà mình cái nếu mà mình chạy thẳng á quẹo trái là đi về hướng ờ, cổng chào trung tâm thương mại quẹo phải là đi về Vĩnh Mỹ à, có cái đường này nhiều người cũng chưa biết và nó thông với cái đường là tiếng n là một đây quẹo trái đi về số 3 đơn giản thôi quá đơn giản đây. bạn thấy một buổi sáng của núi Sam thế nào khách tham quan du lịch gần tới tháng tư rồi các bạn gần tới với bà rồi bây giờ khách tham quan du lịch người ta chuẩn bị cũng tới nhiều đây là cổng chào và kiểm trạm soát vé núi sam đây cổng chào đây dạ, để về lỗi hại Campuchia lần thứ 21 à. còn đây là cái đèn xanh đèn đỏ này mình được quẹo quẹo phải các bạn mà cái đường này là cái đường dành cho xe không đà. Đấy, nếu các bạn ờ, tôi không có review về ờ, không có <laughs> quan trọng nói về ờ, đặc sản gì chứ tôi nói về cái tình hình chạy xe của tôi <laughs> chạy xe nè các bạn tới đây các bạn phải lưu giữ lưu, lưu, lưu ghi nhớ nha what trái hay phải đây có nhanh vô không rồi oh what the hell vừa chạy là các bạn cũng phải vừa suy nghĩ xem là thế nào rồi đấy chạy chơi hay hoàng thấy chưa đó thấy không các bạn suy nghĩ xem là mình có suy mình có não không mình chạy xe mình có não không đây là chờ đường của ờ, chùa Bình Đạo đấy các bạn có thấy có não có não không các bạn mình vừa chạy xe phải đọc suy nghĩ của người ta nữa đó, tôi không bao giờ nói thẳng với các bạn cái tình huống hồi nãy xử lý đi vào lòng đất nhưng mà tôi không bao giờ quay lại chửi ai bất kể bất kể mọi người nào mình không dây không mình không ra chậm thôi mất bỏ buộc không phải chạy tới cái đó là món ăn đặc sản đó món ăn đặc sản của người miền tây chúng tôi đó món ăn đặc sản của người an giang món ăn đặc sản an giang đó tới đây đi nếu các bạn có dư dịp tới đây các bạn chạy uh, về tới đây đi các bạn chạy khơi khơi ngoài đường ngam cái rầm là biết biết rồi không ai cứu các bạn đâu tôi ờ, quay những cái video này dành cho những người à, thích những người muốn ờ, khi mà tới một cái địa phận nào của tỉnh đó thì có thể là xem được à, ở tỉnh đó thì phải chạy cho đàng hoàng nhanh trái nhanh phải đó, cho đàng hoàng các bạn chứ không phải như là hồi nãy thôi ha không phải như là một cái chỗ như là cái chỗ đổ xăng vậy đó thích thì quẹo vô lại tạt đầu cắm vô thương thì bây giờ bây giờ mình chạy mình phải đọc suy nghĩ mình ông quẹo vô hay là ông có nhanh hay không khi mà đụng cái rầm rồi là bay xuống là mày chạy xe kiểu gì vậy tôi tao quẹo vô rõ ràng đúng không đúng không các bạn nói tôi nói đúng không mày chạy xe kiểu gì ấy ỷ mình già rồi mình chạy xe kiểu gì á ông già ông trời ông có bằng lái không nếu mà tôi suy nghĩ bằng lái không ai dạy ai cấp trong cái bằng lái đó đó ông nói ông già rồi nãy là ông già rồi nhưng mà mình đấy là cái câu chuyện tôi nói thật là cho các bạn nghe thôi chứ chắc uh, trên cái à, quãng đường này là tôi đang chạy tôi cũng chưa có chưa có hoàn hồn lại nói chứ đừng nói giỡn <laughs> nhưng mà xử lý các bạn xử lý thế nào trong vòng trong vòng bao nhiêu giây đó các bạn xử lý thế nào trong khi tốc độ xe bạn đang đang chạy là 50 km trên giờ đó các bạn xử lý thì sao đó đó khu vực này đó thấy không đó nếu anh này anh nâu đỏ này nếu dừng dừng dừng lại dừng lại để để mình qua đó luôn lúc lúc lúc nào mình cũng phải nhường cho người bên phải đi trước các bạn có học bằng lái không đó đâu có ngừng lại đâu gặp là quẹo luôn thấy vậy là luôn nhưng mà xa lắm các bạn thấy cái cái video của mình thấy nó nó nó, nó xa nhưng mà nhưng mà ở ngoài mình thấy nó xa lắm chưa có tới tình trạng là phải có chuyện gì đâu nhưng các bạn chạy các bạn có khi nào các bạn bị không tôi chạy rồi lúc nào cũng vậy chứ đó để cho, cho các bạn xem đặc sản châu đốc là nó vậy nè đó, đặc sản châu đốc là gì tham gia giao thông thì nó vậy nè bây giờ tới nữa nè uh, tới sù ơi uh, uh. rồi đó. tao không thích tới thì sao tao ngừng lại tao mua số làm gì tao làm gì thì mình tiếp Đấy. các bạn có thể thấy được rằng đó, à, món ăn đặc sản à, cho đốc à. xe 100 mà chạy như 110 ghê không đua luôn đua bầu ơi ê vậy không nó đua được chơi bầu Đấy. Cốc xe mát mát Trung Quốc đuổi, đuổi theo muốn mệt mỏi đó nghe không phải giỡn đâu nghe các bạn <laughs> rồi tiếp tục đây đây là đường gì đây là đường núi kêu bằng đường núi à, bạn thấy cho đốc mình thế nào tôi ờ, quay ờ, những cái video này ở bên ờ, kênh phong long vlog cũng nhiều á video mà tôi cho đốc về tôi nhưng mà tôi không có bình luận sau này tôi mới lòng ghép bình luận vô thì các bạn xem nếu có gì sai sót các bạn bỏ qua cho mình nha đây là những cái những đây là những cái vi những cái hình ảnh những cái hình ảnh thực tế hàng ngày tôi sống hàng ngày và tôi quay lại cho các bạn xem ở nơi tôi sống nè nơi tôi sống mà nó như vậy nè <laughs> nơi tôi sống nó như vậy nè tham gia giao thông nó như vậy nè các bạn ở đâu tôi không biết các bạn ở đâu thì tôi không biết tại vì tôi, tôi đâu có biết các bạn quay video lại đâu đó quay video lại cho nên tôi không biết được cái cuộc sống các bạn thế nào chứ tôi chạy xe các bạn chạy xe là các bạn phải phải để ý trước sau đọc suy nghĩ đón chuyện như thần và tới đây em gái này em gái ơi Ú, chạc đầu Đấy, mình em gái tạt qua mình tạt lại <laughs> và em gái lắng luôn cái lời đó luôn nè à ghê chưa đậu trước trước xe hơi luôn để giành quyền đi trước nhanh trái luôn lắng lên sai cái này gặp công an có bị phạt không ta mình cũng không biết đó nha cái chuyện đó mình không biết gặp với công an của mình có bị vi phạm không thì mình không biết nhưng cái làn đường ở ngoài nè là làn đường dành cho xe hơi nè đấy để tham gia giao thông này các bạn thấy không đó đó thấy không các bạn thấy tham gia giao thông áo đỏ hôm nay anh xui hôm nay mình không à, ấy không phải mình xui mà là may mắn hôm nay may mắn gặp áo đỏ nhiều <laughs> cảm ơn mấy anh áo đỏ nha người áo đỏ nhiều cho nên may mắn nhiều cho nên là chạy xe là không có bị uh, vi phạm không có bị uh, va chạm giao thông không bị va chạm giao thông cho nên mình uh, tiếp tục à, bữa nay mình đi uh, đi tới uh, mobifone à, hôm nay mình đi tới uh, mình nhớ chật cho rằng là mình đi tới mobifone để mình đóng tiền <coughs> đóng tiền uh, điện thoại đây tới vùng binh đây, đây, đây, đây tới vùng binh đây đó đó tôi nói các bạn ờ, cho đốc núi sam cho đốc tôi chỉ có nhiêu thôi chứ không có gì gọi là uh, cầu kỳ tôi không có đi quay những cái chỗ nào hết đó, vùng binh nè à, ờ, mình thấy vậy lâu lâu có lâu lâu vẽ hình hoài à lâu lâu vẽ hình lụm hoài vậy à, chỗ này đây chỗ này là quán những cái quán cà phê tôi tôi thì không có uống cà phê nhưng mà tôi biết biết chỗ này quán cà phê ăn uống đường này nhiều đường này thì uh, nhiều đường này thì à, nhiều nè đó. và tôi chạy bữa nay hôm nay tôi cũng ý định quay lại cho các bạn xem hôm nay chỗ đốc mới mở thêm cái đường mới đó, cái đường mới đường này không biết tên chưa có tên và cũng chưa có à, cấm biển quẹo phải quẹo trái khi gặp quẹo phải khi gặp đèn đỏ xin lỗi nha quẹo phải khi gặp đèn đỏ còn ngoài quán cà phê ăn uống thì nhiều lắm ạ à. này tập trung quán cà phê ăn uống ăn sáng uống cà phê ai tới chỗ đốc thì biết đường này đó muốn uống nước khát nước quá gì uống đây bạn nghe kỹ nha chưa gắn chưa gắn chưa gắn biển đây đường này đây đường này đường mới nè đường này là nó mở cái đường này cặp với là điện lực cổng cổng công ờ, ty điện lực ờ, châu đốc công ty điện lực châu đốc với lại là bệnh viện nhật tân đó. đường này mà các bạn thấy cái uh, camera của mình gắn ở trên uh, cái một cái thiết bị một cái thiết bị uh, dùng để bắt vô kính chiếu hậu rồi cho nên nó nó bị rung rung cho nên là mình phải dùng cái chương trình mình xử lý uh, chống rung cho nên thấy có khi các bạn thấy thấy lâu lâu cái giật sự dịch màn hình rồi chạy cẩn thận nha bị hoài đó chứ không phải đơn giản là các tôi khuyến cáo là các bạn đừng có ờ, xem xong video của mình thì các bạn đừng có học theo những cái những cái này như các bạn các bạn phải thấy tại, tại vì mình cái này là mình gắn ở trên kính chiếu hậu chứ mình nếu mà gắn gắn ở chỗ cái nón như cái nón phun phay á thì các bạn sẽ thấy được là mình quan sát rất là kỹ mình có nói rất là rất là kỹ những cái trường hợp như xe bọng này xe mình quẹo trái mình thấy các bạn trong video các bạn thấy quẹo rất là nguy hiểm nhưng mà thật chất là không có nguy hiểm an toàn đó, mình chạy rất là mình chạy mình phải an toàn mình quay video những cái tình huống ngặt nghèo của mình à, món ăn hàng ngày của mình đó cái món ăn hàng ngày của mình để mình đi trên đường mình phải món ăn hàng ngày đó. bây giờ mình sẽ quẹo phao phone đấy các bạn thấy không đó, chiếc xe màu đỏ kìa đó mình đấy mang dép cẩu ong mặc quần uh, lửng <laughs> áo, áo thun bình thường thôi đơn giản này cái môi phone này cái lên hay cái chỗ này nè các bạn tôi để cái bây giờ tôi không có cắt clip tôi tôi để cho các bạn xem hay chỗ nào cũng vậy thôi nhưng mà chỗ này thì nó lịch sự hơn có cái là đó đo đo nhiệt độ cho đó rồi à, rửa rửa tay chỗ này Đấy, giờ vô thôi là lụm à, <laughs> hay đầu tư tuyệt vời và bây giờ thì quay lại trong lúc mình làm thì có chú bảo vệ chú ờ, quay lại cũng hay cũng được một điều là mình để cái camera này cho các bạn xem nha bây giờ cũng được một điều là mình để cái camera này cho các bạn xem nha bây giờ đấy rồi sau khi đã làm xong việc với mobile phone, bắt đầu mình chuẩn bị mình lên uh, chuẩn bị đi thì cái đường này là cái đường đi sẵn về Vĩnh Mỹ Đấy, cái đường này Vĩnh Mỹ rồi à, đối diện là ngân hàng gì Vietcombank mà nãy giờ trên kia rồi bây giờ mình đi thì cái đường này tôi nói thiệt với các bạn là tôi không có dám qua đường bên trái bên phải luôn nhanh đèn thật sự nhưng mà mình không qua được không qua được nha các bạn đường nó rất là tấp nập tôi lưu ý cho các bạn nghe nha các bạn nghe các bạn nghe kỹ các bạn tới tới đây các bạn thà các bạn ngừng lại đợi chừng nào mà cho nó vắng xe thì các bạn hãy qua còn không á thì không để nào làm như mình như vậy nha các bạn không thể nào chạy như vậy nha tại vì đó từ đó tới nó gần cho nên tôi chạy rất là từ từ từ chứ không dám là chạy nhanh hay bạn mạng hay gì nha mình đang chạy trên lời trái rồi tôi muốn chạy lại cho cái đường này cho các bạn xem tôi muốn quay lại cho các bạn xem chứ không tôi không có đồng tình về cái chuyện này nha các bạn đó tôi không có đồng tình về cái chuyện mà tự chạy tại tôi muốn quay cho các bạn xem cho nên tôi làm liều cho các bạn biết nhưng các bạn đừng có làm theo tôi nha rồi khi mà tôi muốn xem xem cái gì bây giờ xem là đèn đỏ nè là chưa có gắn biển báo hiệu quẹo phải ai tới đây mà nếu gặp cái này á thì đừng nên quẹo gặp chú công an thì tôi bó tay nha hai trăm rưỡi lần ra hai trăm rưỡi đến ba trăm tùy theo trường hợp thì môi ra một đống luôn quên đem giấy tờ quên đem bằng lái quên đủ thứ thì môi ra một đống thì lo mà ho mà đóng tiền phạt à, cái đó là do mình lỗi của mình chứ không phải lỗi của người ta rồi khi chạy mình thấy hai chú chó nè mà thấy hai chú chó bu đô dễ thương quá nuôi bu đồ nuôi bu đồ nuôi uh, nuôi bu đồ mua đồ thiệt thật sự nó thì đã thiệt nhưng mà con cái tôi mỗi tháng nếu hai chú chó tính ra là bốn trăm năm trăm tiền cắt lông tắm rửa <laughs> thể ra mình cũng là người dân ờ, dân nuôi chó đó mà mình không có nuôi những cái dòng mình ờ, phải lựa lựa sản phẩm nào lựa cái dòng chó nào mà nó dễ nuôi cho cỏ rồi xúc xích hay là sau đó nào mà đi dễ nuôi dễ ăn dễ tốn tiền thời đại bây giờ tùy theo mọi người các bạn cái đó mình nói theo theo cái ý kiến riêng của mình thôi các bạn muốn nuôi gì tùy các bạn nghe chứ mình không biết à mình cái đường này mình chạy ngược lại nè mình chạy ngược lại bây giờ hiện giờ thì nó bụng rồi nó bụng là muốn kiếm chỗ nào mình ăn bây giờ mình ha mình không muốn ăn quán mình ít có ngồi ăn quán lắm có ăn quán thì có thôi có nhưng mà mình không ăn quán mình đi mua bánh mì à, các bạn biết bánh mì thì ờ, thì ờ, bạn khi mà các bạn tới khu vực châu đốc thì các bạn sẽ biết chỗ nào thôi chỗ nào ngon tôi quay như vậy là tôi tôi tôi tôi quay như vậy tôi làm như vậy có nghĩa là tôi đang giới thiệu về cái đốc của tôi giới thiệu cái đường nào cái các bạn biết cái đường nào cái đường nào chứ đâu phải trời ơi, đi quay đặc sẵn quay chi thiếu trai gì người làm rồi rồi là kênh đại, mấy cái đài truyền hình của quốc gia tôi cũng làm rồi bây giờ tới đây bây giờ cái chỗ này fpt shop đó chạy vô đó là chạy vô đó là chợ rồi bữa nào mình sẽ mình sẽ chạy vô chợ cho các bạn xem chợ bây giờ đã ờ, ok rồi chợ bây giờ đã theo ờ, nề nếp sạch sẽ và gọn gàng chạy có thể chạy xe vào chợ được chứ không phải như xưa là cấm xe vào chợ giờ là chạy xe vào chợ đó thấy không bạn nghe không món ăn tinh thần các bạn đó ăn mỗi buổi sáng bạn phải gặp như vậy đó đấy để vô tới rồi đây là cổng chợ đây chợ châu đốc à. bún mì đi mai nữa chuyên gia chưa biết chạy đậm dạ, chạy xe Exeter tiếp tục nào rồi ok qua đường à, đi đi qua đường tới đây là khu vực này là biết gì phải không các bạn biết cái khu vực này khu vực này là đây, chùa bồ đề lại cây bồ đề này có có nghe nói nghe tuyên truyền rằng là cây bồ đề này là con của cây bồ đề của Phật Thích Ca ở bên Ấn Độ các bạn ừ. con của cây bồ đề đó quán ti coffee tuy covid sang trọng quá mình không có vô vì ờ, không có thời gian để mà vào gương hồi xưa của tôi nó chạy đó đâu các bạn né cái này tôi chạy theo kiểu là né đèn đỏ tôi chạy theo kiểu là né đèn đỏ ở đây mình đỏ được đâu về phải đó, mình chạy theo kiểu là né đèn đỏ các bạn thử làm chút biệt thì cho, các bạn xem được cái tình tiết giao thông những xe ra sao lốc tôn thay đổi thế nào rồi ờ, cung đường nào là cung đường mới ờ, cung đường nào là cung đường chưa các bạn đi tới chưa các bạn đi tới tham quan các bạn đi tới chưa và chạy đường nào chạy đường nào để trốn đèn đỏ chạy đường nào để không để bị đèn đỏ vậy thôi thì theo mỗi người thôi và tôi có một điều đặc biệt rằng khi tới đây á là tôi lúc nào tôi cũng thấy được cái đèn đỏ ở đằng xa trong cái camera thì mình sẽ không thấy được nhưng anh có thể thấy được cái đỏ đỏ thì cái đằng đỏ này tới 50 giây lần cho nên đậu chỗ này để mà cho các để mà tâm sự với các bạn luôn tôi uh, sợ cái vụ mà khi mà mình đậu mình chiếm ngay chân có những chỗ có những người uh, người dân đó đó là xe tải các bạn thấy không họ xe tải đang chạy trên đường xe tải rồi khi vậy các bạn hiểu rằng xe tải lỡ một ngày nào đó mà xe tải để một ngày nào đó các bạn thấy xe tải nó thắng nên <laughs> các bạn nghe cái là tới mình rồi bây giờ tôi lúc nào tôi cũng không bao giờ tôi đậu đèn đỏ kiểu này đó nghe bạn tại vì đây là cái khu vực nó bị cù chỏ đó các bạn đậu bên đây đi các bạn sẽ thấy được xe tải nó qua cua nó khi mà nó qua cua là cái đầu xe tải là bạn nằm ở dưới góc chữ a đó góc chữ a là khi bằng điểm mù á điểm mù của xe tải đó, là các bạn nằm dưới bánh xe các bạn sẽ không thấy được đâu nghe tôi báo chứ tôi đây đây tôi hướng dẫn các bạn chứ không phải là tôi là tôi là chứng tỏ tôi quay video chứng tỏ nhưng mà tôi đây tôi rất là nói chuyện với các bạn tôi rất là sợ chết nhưng mà tôi không có làm những cái chuyện đơn khùng ở đâu nha rất là sợ chết tại vì mình chết mình chết rồi mình đâu có quay video được mình chết rồi mình đâu có chia sẻ với ai được cho nên ờ, mình chạy xe ở lúc nào tôi mình mình chạy xe các bạn chạy xe thì các bạn quay video các bạn ờ, làm mô tô vlog về về vấn đề là đi chạy trên đường mà quay lại video cho các bạn xem á thì đó, các bạn thấy à, ờ, tôi uh, quay lại vấn đề đó là vấn đề chiếc xe tải đi nó có nhiều vụ là ở gì ở ngoài bình ở ngoài nghe nói đâu ngoài bình cái chuyện đó năm 2019 nó bị một vụ đúng không rồi hay không là sau đó mấy tháng sau là ở châu ở an giang có một vụ nữa cũng xe tải đậu trên nó có len đề xe tải nó đợi nó chạy phía sau lưng á thắng một cái đẩy một cái là bảy tám chiếc ờ, lụm bảy chấm chiếc như chơi á rồi trong đó mình hên xui thôi hên xui thôi các bạn à. không phải đơn giản đâu nha bây giờ hết xăng rồi bây giờ mình quẹo trái mình đã ờ, đá nhanh quẹo trái chuẩn bị vô cây xăng mình đổ cái xăng này thì à, hổm à, dài tôi có nghe về cái vụ mà xăng kém chất lượng vậy xăng kém chất lượng này là sao rồi bây giờ sao bây giờ bây giờ mình vô cái xăng đi rồi bắt đầu mình sẽ mình trên đường về mình sẽ nói về cái vụ cái xăng ha trường bị bắt bị phạt trong cái tờ báo đó mình có đọc qua thì khi mà xe bạn đổ xăng kém chất lượng thì thế nào Đấy, nó sẽ làm hư làm gì đó thì hư ở trên tờ báo cũng có ghi luôn hư bạc piston trên hay là phun nhiên liệu hay là kim phun nhiên liệu cái đó mình quá chuyên sâu mình không biết thì nói mẹ nó chết bu ghi đi nằm giữa đường đó, mình chỉ biết là nó khi mà nó đổ xăng giả đổ xăng cái chất lượng thì nó bị chết bu ghi đó mà thứ nhất là chết bu ghi là xe mình nằm giữa đường đó thì và còn nguy hiểm hơn là, là gây ra tình trạng là bị cháy xe nhưng mà ờ, trong cái nhà nó trong ờ, một cái cho công ty một cái công ty đó nói là bạn phải ờ, đổ xăng cái chỗ nào mà nó như vậy là làm sao như vậy làm sao để tôi biết là tôi không có bị đổ xăng cái chất lượng thì các bạn phải đổ chỗ nào à, uy tín chỗ nào quen biết uy tín chỗ nào quen biết uy tín ai biết được ở đời mà làm ăn mà làm ăn mà có lời lớn nhiều thì tùy theo cái tâm của mỗi người thôi ví dụ như anh làm anh làm anh làm có tâm thì anh làm có tâm thì thì ngon này điện máy xanh ấy ngoài điện máy xanh lộn trọng điện máy chợ lớn mà tôi cũng chưa vô đây lần nào đây là 08 chiều chiều thả diều nữa các bạn thả diều tôi tôi thả diều trong đây nè đẹp mát rồi ờ, khi mà à, để đổ chân chỗ nào nó có một cái gọi là định kỳ chỗ nào định kỳ không biết đâu mà chỗ nào định kỳ thì lấy mẹ thì cái kêu bằng là mình mò đường mình mình mò là quyền đổi giờ chỗ đó đổ thấy ổn đó rồi bắt đầu đi chơi ví dụ như đi chơi đi chỗ nào đó biết đâu mò thì coi kệ đó thì các bạn xe các bạn ờ, tôi thì tôi thường tôi thường hay là đổ nếu mà xe xe của tôi tôi chạy á thì tôi thường hay ghé cái xăng này à, cái xăng chỗ này đổ còn uh, xe mà xe rim thì tôi bẹo tôi đổ ở trong uh, cái xăng ở trong cái uh, chùa là chùa chùa gì đó tự nhiên nói chuyện ờ, nãy giờ léo lử hay sao chùa à, chùa Đài Loan <laughs> chùa Đài Loan là theo kêu kêu theo là mấy anh xa lôi nha đó chứ bằng chùa Đài Loan ở à, bữa nào mình ờ, bữa nào tôi rảnh rảnh tôi sẽ quay cái ví dụ mà à, đi xa lôi đi xa lôi rồi quay video cho các bạn xem các bạn xa lôi quay video lại cho các bạn xem nói về chuyện cực khổ của người ờ, chạy xa lôi <laughs> à, chạy xe lôi chạy dốc vùng núi chạy dốc núi tính nhiêu ta chắc vài trăm ngàn quá ôi nhưng mà làm youtube làm youtube có ai coi đâu cày mẹ chừng nào mà cái video của tôi ngày hôm nay mà được một triệu view triệu view chắc nhiều triệu view chắc nhiều chuyện triệu view mà chắc không tới nó cài bao nhiêu mấy chục triệu mấy chục mấy chục ngàn cũng được cả trăm ngàn hai hai trăm ngàn cũng được thì mình ờ, có tiền đi có tiền nhiều đi mình mới làm video cho các bạn xem được chứ giờ làm bị tắt mẹ chức năng kiếm tiền này. tự nhiên bấm uh, uh, làm người đò, hối thúc tôi làm tôi cái chuyện đó để tôi bữa nào tôi nói với bạn nghe về cái vụ mà uh, tự nhiên gửi máy pin cho đã rồi bây giờ tắt chức năng kiếm tiền thì tôi có một cái video riêng về cái chuyện đó rồi tới đây là đèn đỏ nữa đỏ thì mình đậu nữa thôi đấy 15 14 13 12 tại bữa nay là trời nắng nó đẹp nó không có như là uh, nắng gắt cho nên là không có đậu chỗ mấy cây mát mình này uh, mình đậu ngoài nắng rồi tiếp tục đây cũng uh, gần ờ, kết thúc video ở gặp anh áo đỏ đó kìa <laughs> Sao đợi mình gặp nha bữa nay hên ở trong người không bị uh, bị gặp ba vụ gặp ba trường hợp mà không bị uh, trường hợp nào mà gặp anh áo đỏ là cũng im ha áo đỏ bữa nay gặp uh, hai anh áo đỏ im à vậy là bữa nay mình cũng mình ngồi mình uh, coi cái video mình bình luận lại mình thấy mình gặp áo đỏ cho nên là bữa nay mình hên nhiều quá phải giỡn đâu ngày hôm nay mình hên nhiều đấy cho nên là không bị quẹ ấy rồi đây là khu vực núi xa của tôi đó các bạn các bạn thấy cái đường không khu vực núi sam ra đây điện máy xanh Đấy. rồi xong rồi bắt đầu tới quẹo trái là chuẩn bị vào nhà tôi tới chỗ à, gọi là gọi là chỗ mà làm để à, sản xuất video cho các bạn xem các bạn muốn thích thì các bạn tới à, mấy bạn thường có một bạn ở châu đốc cũng uh, biết mình qua kênh chim chao cũng tới đây giao lưu với mình qua chùi về chủ đề cá thì hôm nay ờ, mình ờ, cho các bạn biết là nhà mình ở đâu thì nhà mình ở đây mình bán ờ, đang chạy xe lo nhìn bên trái không nhìn bên phải em cô gái này ở đâu ra đó cái video nó ghi lại chứ thật chất tôi, tôi gặp tôi cũng hết hồn thì ừ, hỏi nhà bạn ở đâu thì nói tôi nói nhà tôi ở đường số 5 trung tâm thương mại biết đường nào không đường số 5 là đường nãy đó nhưng mà uh, không biết chỗ đâu thì tôi chạy cho các bạn xem các bạn xem thấy các bạn thấy rồi các bạn sẽ biết được à, nhà khu vực nhà của tôi nha Đấy. Ừ. chỗ này nguy hiểm lúc nào tôi cũng phải đậu xe lại chạy qua thấy không mà thấy bạn thấy tôi chạy xe rất đơn giản rất là ok không đây đường số 5 trung tâm thương mại quán cơm sushi bar rồi hẹn gặp các bạn trong những video kế tiếp xin chào tạm biệt